Chính sách chống dịch sai lầm hủy hoại vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính sách chống dịch sai lầm hủy hoại vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vai trò của Trung Quốc suy giảm Trung Quốc là trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới, chiếm đến 28% sản lượng toàn cầu. Đại dịch COVID-19 khiến các quốc gia trên thế giới phải xem xét lại về quan điểm của họ đối với chuỗi giá trị toàn cầu và những rủi ro liên quan. Nhiều quốc gia đang xem xét lại các hoạt động sản xuất của họ bằng cách chuyển từ Trung Quốc về trong nước hoặc sang các quốc gia khác có chi phí thấp khác. Trường hợp Nhật Bản khuyến khích các công ty nước này rút khỏi Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Kết quả là một số nước và tập đoàn xuyên quốc gia đang cân nhắc việc tái cơ cấu sau thời kỳ dịch bệnh, chẳng hạn như chuyển đổi sang tách rời kinh tế và tập trung vào chuỗi giá trị tự phát triển. Xu hướng này sẽ dẫn đến sự bất ổn của chuỗi giá trị toàn cầu, trong bối cảnh đó, vai trò của Trung Quốc trong chuỗi giá trị toàn cầu đang phải đối mặt với hai thách thức, cuộc thương chiến với Mỹ và đại dịch COVID-19. Cuối cùng, xu hướng này sẽ làm giảm sức mạnh toàn cầu của Trung Quốc trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với việc chuỗi giá trị toàn cầu hồi hương hoặc chuyển sang các quốc gia có chi phí thấp khác ở châu Á, khiến xuất khẩu của Trung Quốc có khả năng bị ảnh hưởng trong dài hạn. Theo một nghiên cứu của Trường Kinh tế Thiên Tân, Trung Quốc, nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa tư bản và hàng hóa trung gian của Trung Quốc sẽ chịu tác động tiêu cực đáng kể. Tác động ban đầu của đợt bùng phát dịch bệnh khiến xuất khẩu giảm mạnh và phá vỡ chuỗi giá trị của Trung Quốc. Nghiên cứu chỉ ra rằng Trung Quốc đang bị xa lầy ở mức trung bình và thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đại dịch COVID-19 và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt với sự phân chia của chuỗi giá trị. Vai trò của Việt Nam đang nổi lên. Việt Nam nổi lên như nơi hút vốn trên thế giới. Kể từ khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tăng giá, nhiều nhà nhập khẩu ở Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản đã chuyển sang chuỗi cung ứng thay thế. Theo Cục Thống kê Mỹ, nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ đã tăng 33% vào đầu năm 2019 chi phí lao động thấp đã tạo động lực tốt hơn để các nhà đầu tư Mỹ chuyển sang Việt Nam. Trong những năm gần đây, nhiều công ty đa quốc gia đã chuyển ít nhất một số chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung Quốc đến những nơi như Việt Nam, điểm đến có chi phí nhân công rẻ hơn và cơ sở hạ tầng tương đối đủ. Ví dụ như trường hợp Ấn Độ, trước đây hơn 1 phần 3 hàng hóa nhập khẩu của Ấn Độ là từ Trung Quốc bao gồm các thiết bị, linh kiện và đồ bộ phận điện tử và viễn thông. Khi dịch COVID-19 làm giai đoạn chuỗi cung ứng của Trung Quốc, Ấn Độ dần chuyển hướng sang các nước có chi phí thấp khác như Việt Nam. Nhu cầu thiết lập nhà máy ở miền Nam Việt Nam tăng vọt, với tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp ở Bình Dương, tỉnh công nghiệp liền kề thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận là 97%. Năm 2019, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, chiếm gần 1 phần 5 tổng số trong tổng số 38 tỷ Mỹ Kim vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mới vào Việt Nam. Tiếp theo là Hồng Kông, Nhật Bản và Trung Quốc. Tháng 5 năm 2021, truyền thông khu vực đưa tin gã khổng lồ công nghệ Apple của Mỹ đã sản xuất từ 3 đến 4 triệu tai nghe AirPods tại Việt Nam trong tháng 4, tương đương với khoảng 30% trong cả quý dấu hiệu cho thấy một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới đang chuyển chuỗi cung ứng ra ngoài Trung Quốc. Các báo cáo cũng lưu ý rằng nhiều nhà cung cấp của Apple gồm Foxconn, Pegatron và nhà sản xuất iPad Compact Electronics cũng đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Inventec, một nhà lắp ráp AirPod được cho là đang xây dựng một nhà máy tại Việt Nam. Pegatron có kế hoạch đầu tư 1 tỷ Mỹ Kim vào Hải Phòng sau các nhà cung cấp khác cho công ty Cupertino, California cũng di dời sang Việt Nam. Các nhà sản xuất đang gõ cửa các tỉnh phía Bắc của Việt Nam và cam kết đầu tư hàng tỷ Mỹ Kim để thiết lập các cơ sở. Trong số này phải kể đến Samsung Electronics với khoảng một nửa số điện thoại thông minh của hãng sản xuất tại Việt Nam. Đại dịch COVID-19 đe dọa nhiều hãng thông tấn khu vực và quốc tế cho rằng đợt bùng phát dịch thứ tư tại Việt Nam đang tiếp tục gây ra các hậu quả kinh tế khi các công ty công nghệ cao và nhà máy xuất khẩu lớn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp không thể đáp ứng yêu cầu ba tại chỗ của chính quyền địa phương. Các chuyên gia lo ngại rằng việc này có thể tác động sâu rộng đến tiêu dùng trong nước và chuỗi cung ứng toàn cầu. Thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch lớn nhất ở Việt Nam hiện nay vừa bắt đầu áp dụng quy định ba tại chỗ từ ngày 15 tháng 7. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được yêu cầu phải thực hiện phương châm một cung đường, hai địa điểm, nghĩa là chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở của công nhân, có thể chọn ký túc xá, khách sạn, chỗ ở tập trung cho công nhân. Nếu doanh nghiệp không đảm bảo các yêu cầu trên, họ buộc phải dừng hoạt động kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 7. Trước những yêu cầu trên, nhiều doanh nghiệp sản xuất và công nghệ hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo tạm đóng cửa vì không thể thực hiện các yêu cầu. Công ty Puyuan Việt Nam, doanh nghiệp giày dép lớn nhất thế giới chuyên sản xuất các nhãn hiệu như Nike và Adidas với hơn 56.000 công nhân đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết công ty sẽ đóng cửa trong vòng 10 ngày vì không thể thực hiện yêu cầu lo liệu cho tất cả nhân viên ở lại nhà máy và làm các xét nghiệm thường xuyên cho họ. Khu công nghệ cao Sài Gòn, nơi tập trung nhiều công ty hàng đầu về công nghiệp như tập đoàn Nidec của Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm motor và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chế tạo động cơ công nghệ cao, hay tập đoàn Intel của Mỹ với nhà máy lắp ráp và thử nghiệm chips. Tập đoàn Samsung Electronics chuyên sản xuất hàng điện tử gia dụng của Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng. Nhiều nhà máy tại khu công nghệ này đã phải ngừng hoạt động, trong khi đó hãng Intel được phép tiếp tục hoạt động sau khi thực hiện quy định 3 tại chỗ và giảm bớt một số hoạt động sản xuất. Góp ý qua kinh nghiệm thực tiễn và chuyên môn để đối phó dịch COVID-19 ở Việt Nam. Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 7 công bố lời kêu gọi cộng đồng người Việt ở nước ngoài tham gia cùng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và người dân chung tay khống chế dịch COVID-19, đưa thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Kêu gọi kiều bào hiến kế chống dịch COVID-19 Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh, ông Phùng Công Dũng, trong tâm thư gửi đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài kêu gọi kiều bào chia sẻ những kinh nghiệm đóng góp ý kiến và hiến kế trong việc phòng chống dịch COVID-19. Ông Phùng Công Dũng nhấn mạnh rằng Ủy ban về người Việt ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến của các chuyên gia, trí thức, doanh nhân và kiều bào gửi đến cơ quan này trước cuối tháng 7. Các ý kiến được kêu gọi đóng góp tập trung vào chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, đưa ra các giải pháp nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch tại các khu cách ly cũng như trong việc xét nghiệm và trả kết quả cho người dân, giới thiệu các ứng dụng công nghệ phục vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Kinh nghiệm thực tiễn Ông Thanh Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt hiện đang cư ngụ tại bang Florida, Hoa Kỳ, vào ngày 21 tháng 7 cho RFA biết ông rất phấn khởi khi đọc được thông tin kêu gọi vừa nêu của giới chức lãnh đạo Việt Nam. Là một bệnh nhân và là một nhân chứng lịch sử trong bệnh dịch COVID-19 của nhân loại thế kỷ 21, ông Thanh Nguyễn bị nhiễm bệnh trong những ngày đầu dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu. Ở tuổi đời thất thập cổ lai hy và mang nhiều bệnh trong cơ thể, ông Thanh Nguyễn rất đổi lo sợ khi biết tin mình bị nhiễm bệnh COVID-19. Nhân viên làm xét nghiệm và tôi biết rằng tôi đã bị dương tính và họ chỉ nói một câu giản dị là về nhà tự cách ly. Không có thuốc men, không được tiếp xúc với bất kỳ ai và đồng thời không có bất kỳ hướng dẫn nào từ giới chuyên môn y tế ông Thanh Nguyễn thật sự hãi hùng trong thời gian bị bệnh kéo dài hai tuần lễ. Ông Thanh Nguyễn phải chống chọi với cơn bệnh trong cô độc và lời nói ám ảnh của bác sĩ rằng cơ hội sống sót của ông chỉ có khoảng 30%. Ông Thanh Nguyễn có thể gọi cấp cứu khi khó thở. Ngoài ra, bệnh viện không thể làm gì khác để điều trị cho ông. Chia sẻ với RFA, ông Thanh Nguyễn nói rằng kinh nghiệm bản thân ông qua khỏi cơn nhiễm bệnh COVID-19 chỉ bằng súc miệng thường xuyên với muối, thuốc xông dầu gió và ý chí. Khi đó không còn đủ sức để xông theo cổ truyền, tức là trùm kính mền để xông. Tôi chỉ để cái nồi xông sẵn trên bếp để lửa trung bình, thường thường cơn sốt tới vào khoảng 11 giờ đêm và làm nghẹt thở. Tới lúc lên cơn sốt thì tôi mở bếp và đứng tại đó, đợi chờ cho đến khi hơi sông bốc lên thì đưa mặt vào và cố gắng hít hơi cho thật dài và cho thật sâu. Nín lại và thở ra như vậy khoảng 10 lần cho đến khi thông và thở được rồi thì không còn sợ bị nghẹt thở. Theo kinh nghiệm của tôi thì không nên nằm mà cần phải ngồi để không bị ngạt thở nữa. Tôi thì không bị sao cả vào ban ngày nhưng luôn bị ngạt thở vào ban đêm. Ông Thanh Nguyễn bộc bạch rằng chiến đấu với cơn bệnh kinh khủng nhất là về mặt tinh thần, với suy nghĩ bị bỏ rơi. Về tâm lý thì tôi lúc đó đã tắt tất cả các app báo cáo về số người chết mỗi ngày do COVID-19. Xem chỉ có hại thôi vì tôi phải chiến đấu với bệnh dịch có một mình. Về tinh thần rất là quan trọng, đừng để sợ hãi chi phối. Riêng tôi, tôi biết rằng mình vẫn còn sống bằng cách tôi viết hồi ký mỗi ngày – Thà rằng viết hồi ký chống chọi với bệnh dịch, dù có chết đi thì vẫn có thể chia sẻ kinh nghiệm lại cho những người khác. Và như vậy thì mình thấy rằng mình vẫn còn kết nối với thế giới đang sống ở bên ngoài. Theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát nghiêm trọng ở miền Nam Việt Nam, ông Thanh Nguyễn cho rằng các biện pháp giãn cách xã hội theo hình thức ngăn sông cấm chợ và tập trung cách ly đang được áp dụng, đặc biệt tại thành phố Sài Gòn là một con dao hai lưỡi. Nếu tôi có người thân ở Sài Gòn, tôi khuyên họ trong trường hợp còn được ở nhà tự cách ly thì nên ở nhà. Như vậy sẽ tốt hơn vô trong bệnh viện quá đông người, nơi đó còn dễ bệnh, dễ chết hơn. Tại vì không ai kiểm soát được một cách hoàn toàn. Còn ở nhà thì dù sao vẫn còn dễ để tự kiểm soát mình, do đó nên ở nhà. Bà Bình Trần sinh sống ở bang New York, Hoa Kỳ và bà đã ở tại Việt Nam kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện hồi đầu năm 2020. Trao đổi với RFA, bà Bình Trần cho biết bà luôn luôn theo dõi sát sao thông tin về căn bệnh của thế kỷ này. Bà Bình Trần khẳng định rằng bản thân và gia đình kể cả ở Mỹ hay ở Việt Nam – đều không cảm thấy quá lo lắng và sợ hãi vì luôn tìm hiểu thông tin và thực hiện theo đúng những chỉ dẫn và khuyến cáo. Bà Bình Trần bay trở lại Mỹ hồi cuối tháng 6 để chích ngừa vaccine chống COVID-19 theo quy định của bang New York. Bà Bình phải tự cách ly ở nhà một tuần lên tiếng về biện pháp tự cách ly ở nhà tại Việt Nam, bà Bình Trần nói về quan điểm cá nhân của mình. Tức là một số người dân có ý thức họ có thể đọc báo, đọc tin tức nên họ nắm được vấn đề và áp dụng theo đúng yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Thế nhưng, cũng có những người không tìm hiểu kiến thức kỹ hoặc chưa được truyền đạt đúng, cho nên người ta sẽ không sao và không cảm thấy sợ. Ví dụ, những người bị dương tính mà không có triệu chứng thì cho họ cách ly ở nhà cũng được. Tuy nhiên, phải hướng dẫn họ. Dạy cho họ phải làm thế nào để họ áp dụng đúng thì mới có hiệu quả Chứ còn để người ta tự cách ly mà không có kiến thức gì hết, thì những người không có ý thức đó là nguồn lây không thể kiểm soát được. Góp ý của giới chuyên gia Bí thư thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Văn Nên hồi trung tuần tháng 7 từng gặp gỡ trực tiếp các chuyên gia, nhà khoa học để nghe những ý kiến độc lập nhằm góp thêm phương pháp vào chiến lược phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, chuyên gia về dịch tễ học và di truyền loãng xương thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Gaven ở Australia, đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân vào ngày 20 tháng 7 với ghi nhận ngành kinh tế Việt Nam có lắng nghe những ý kiến nghiêm chỉnh được bày tỏ trên phương tiện truyền thông xã hội. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cho rằng đây là điều đáng khen ngợi, tuy nhiên về biện pháp cách ly tại nhà trong bối cảnh bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh bị quá tải